câu hỏi có vẻ rất dễ trả lời nhưng mà đối với nhiều người đó là một câu hỏi rất khó trả lời nên đầu tư bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền mới đủ 99% những người thường mới bắt đầu về chứng khoán sẽ luôn luôn đặt ra câu hỏi này cần bao nhiêu tiền mới có thể đầu tư được chứng khoán và có hầu hết có những người thì nghĩ rằng là chứng khoán là nơi mà chỉ có người nhiều tiền mới chơi thôi người nhiều tiền mới đầu tư thôi và một số người lại nghĩ rằng chứng khoán là một cái sòng bạc mà chỉ có những người mà thích đốt tiền thích gọi là thích cờ bạc mới vào đầu tư chứng khoán thôi đó đều là những ngộ nhận sai lầm thị trường chứng khoán nó là một kênh kiếm tiền chính thống hiệu quả nếu mình biết cách và được nhà nước bảo hộ đàng hoàng nha có một số hình thức đầu tư khác không được nhà nước bảo hộ đó và chứng khoán là một nơi mà mình có thể dễ dàng tham gia bất kỳ bất kể địa vị xã hội của mình là ai và trong video này Hải sẽ làm rõ cái điều đó ok nếu đây là đầu tiên bạn xem video nhớ bấm nút chuông và đăng ký kênh nha tiếp nào đầu tư chứng khoán câu hỏi đầu tiên đầu tư chứng khoán có cần nhiều tiền không câu trả lời là gì câu trả lời là tùy vào nguồn lực hiện có của bạn vì sao thứ nhất định nghĩa về nhiều tiền của mỗi người là mỗi khác nhau sẽ có những người người ta chuẩn bị một số tiền nhiều từ vài tỷ hay vài chục tỷ để họ đầu tư chứng khoán nhưng mà cũng có người mới tham gia chỉ đầu tư vài chục triệu hay là vài trăm triệu thôi nhưng dù với số tiền như thế nào đi chăng nữa thì việc bạn tham gia thị trường và tiếp theo là bạn xử lý bạn quản lý bạn cơ cấu cái số tiền đó như thế nào nó mới là điều quan trọng ok và các nguyên tắc về quản trị vốn rồi tỷ lệ cắt lãi lỗ rồi thời điểm tham gia thị trường nó phụ thuộc vào rất nhiều vào một cái gọi là mục tiêu mục tiêu của mình khi bước chân vào thị trường chứng khoán tức là mục tiêu là sao tức là ví dụ bạn bước chân vào thị trường chứng khoán để học thì khác để mình trải nghiệm là khác để mình kiếm tiền chợ là khác để mình đầu tư chuẩn bị về già hay là chuẩn bị lúc mà mình có nhiều tiền để mình gọi là khác những kênh đầu tư truyền thống là khác mỗi một cách mục tiêu khác nhau nó sẽ có những cách tiếp cận khác nhau tuy nhiên dù sao đi nữa nếu mình có nhiều vốn thì đó cũng là lợi thế hơn vì nó sẽ giúp mình gọi là có những cái thứ có những giai đoạn nó đi lên đi xuống thì mình biết cơ cấu tiền mình biết cơ cấu tài khoản cái thiệt hại của mình nó ở cái mức kiểm soát được còn ví dụ như mình đầu tư ít tiền quá thì lúc mà mình chỉ đầu tư có một hai mã thôi đúng một hai mã đó nó lỗ một cái thì là mình sẽ bị lỗ nặng còn nếu mà mình có đủ tương đối tiền một xíu mình cơ cấu 5 mã hay 7 mã thì nó khác à và cái việc có vốn như vậy dẫn đến cái chuyện là nếu mà mình đầu tư lúc mà có lời mình cũng sẽ lời nhiều hơn cái tức là cái khả năng thành công của mình nó sẽ cao hơn đâm ra bài học đầu tiên đó là mình cần phải có quy tắc cơ cấu vốn để phòng ngừa rủi ro và phải hiểu thật rõ mục đích tham gia thị trường của mình là gì mục đích mình đầu tư chứng khoán là gì cái mong muốn mình đạt được ở trong đó là gì cái mong muốn mình đạt trong đó là gì từ cái mục đích từ cái mong muốn đó từ cái hiểu mình đó mình cũng bắt đầu có cái phương pháp đầu tư phù hợp với mình dựa trên cái mục tiêu ban đầu đó đúng không nếu bạn làm một thứ mà bạn không có mục tiêu thì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả nhớ ờ, lúc chuyện mà Alice và sứ sở thần kỳ không Alice đi tới hai ngã rẽ cái hỏi là hỏi con thỏ hay hỏi con mèo gì đó là đi đường nào bây giờ con mèo hỏi là muốn đi đến đâu Alice bảo là cũng chả biết vậy thì đi đường nào cũng đâu quan trọng đâm ra đầu tiên là mình phải có cái mục tiêu khi mình bước vào đầu tư à, rồi tiếp nào vậy câu hỏi đầu tiên là đầu tư chứng khoán có cần nhiều tiền không câu thứ hai là đầu tư chứng khoán cần bao nhiêu tiền đúng không nhưng mà như hoàng vừa mới nhấn mạnh ở trước đó là cách thức mình quản trị cái số tiền nó mới là cái yếu tố sống còn cách thức mình đầu tư cách thức mình có cái hệ thống đầu tư của mình nó mới là cái yếu tố sống còn còn tiền nhiều hay ít nó cũng quan trọng nhưng mà nó sẽ kém quan trọng hơn với số tiền ít ví dụ nhá với số tiền ít mình ví dụ mình muốn lời 20 triệu thì số tiền một đầu tư là 100 triệu thì lợi nhuận lúc này là 20 phần trăm thì mình phải tìm cách giao dịch làm sao đó để đạt được cái mức lợi nhuận là 20 triệu đó là phải giao dịch nhiều hơn còn giả sử mình bỏ 1 tỷ vào mà mình muốn là ok lời ít cũng được ta thử trải nghiệm thì việc là 20 triệu kia nó sẽ dễ hơn nó sẽ đơn giản là ví dụ mình chỉ cần một vài lần thắng là mình có lợi nhuận hai phần trăm là mình lời 20 triệu hai phần trăm nó rất là dễ trong cái thị trường tăng giá nên bạn hãy nhớ là cái số tiền đầu tư mà mình bỏ ra nó phải liên quan đến cái mục tiêu ban đầu khi mình bước chân vào thị trường chứng khoán và nên có cái mục tiêu đúng đắn tại vì nếu mình bước chân vào cái mục tiêu sai và cái tư duy sai thì mọi thứ đằng sau đó mình sẽ hành động sai nếu mà mình coi nó là một canh bạc để mình vào mình đánh bạc thì mình sẽ tư duy như một con bạc mình hành động như một con bạc còn nếu mình coi nó là nơi để mình kiếm cơm kiếm rau kiếm tiền chậm thì cũng cẩn thận tại vì có những thời điểm thị trường tăng mình có thể dễ dàng kiếm tiền nhưng lúc thị trường xấu mà mình không biết ngưng lại lúc thị trường xấu mà mình không biết ngưng lại mình cứ cố gắng cố gắng giao dịch để mình kiếm tiền chậm mình cố gắng cố gắng giao dịch để mình là gỡ lại khoản lỗ thì mình sẽ càng lỗ đó đâm ra mục tiêu và mình phải tỉnh táo biết lúc nào mình nên giao dịch lúc nào mình không nên giao dịch ok nhớ đăng ký kênh của bấm nút chuông nha tiếp là số 3 cái này là cái câu hỏi mà cực kỳ cực kỳ nhiều người hỏi luôn có nên đầu tư ngắn hạn hay không có nên lướt sóng hay không vậy vâng, đầu tiên bạn có hiểu đầu tư ngắn hạn là gì không đầu tiên đầu tư ngắn hạn là gì đầu tư ngắn hạn là mình hiểu là mình đầu tư vào các khoản vào một cái cổ phiếu trái phiếu chứng khoán gì đó cái khoảng thời gian ngắn theo như Hòa định nghĩa nhé đầu tư ngắn hạn là đầu tư trong khoảng một tháng để gọi là ngắn hạn còn siêu ngắn hạn là lướt sóng vài ba ngày đó là siêu ngắn hạn còn trung hạn là từ 3 đến 6 tháng còn dài hạn là một năm và trên một năm vậy đầu tiên là mình định nghĩa hiểu về đầu tư ngắn hạn tiếp ưu điểm là gì ưu điểm của nó là mình kiếm tiền nhanh đúng không hầu hết tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền nhanh ưu điểm của nó là mình có thể kiếm tiền nhanh nhưng nó cũng tiềm ẩn cực kỳ nhiều rủi ro vì vậy nếu mà mình muốn đầu tư ngắn hạn thì mình phải xem là mình có kiến thức chuyên nghiệp chưa mình có hiểu được thị trường chưa rồi mình có biết về công ty chưa rồi mình có cơ cấu tiền chưa mình có phương pháp phòng ngừa rủi ro không mình có điểm gọi là điểm vào lệnh chưa điểm mua chưa mình có điểm bán chưa đó mình có hỏi mình tất cả những câu hỏi đó mình đang có đủ hết những cái đó chưa nếu mà mình là người mới thì mình phải nghiên cứu mình phải quan sát mình phải có cái trải nghiệm thị trường trước khi mình trước khi mình gọi là quyết định chơi trò chơi lướt sóng à thường nếu mà mình mới đầu tư mà mình mới tinh mình vào cái giai đoạn thị trường lên tất cả mọi người đều có lời mình đầu tư cũng có lời thì mình sẽ cảm thấy mình khá xuất sắc sau đó lúc thị trường xuống mình vẫn không biết và mình tiếp tục đầu tư mình sẽ bị lỗ và lúc này mình không hiểu là mình đã làm gì sai đó là cái sai lầm cơ bản nhất nên khi mà bạn đầu tư ít ít nhất mình trải nghiệm đủ các chu kỳ của thị trường lên xuống đi ngang và nếu mà mình toàn vẹn và mình có lời trong cả một khoảng thời gian như vậy thường là một năm thì là mình ok lúc đó mình sẽ bước sang cái level đầu tư ngắn hơn ngắn hơn để mình lướt sóng thì những cái lưu ý khi lướt sóng ngắn hạn là gì mình phải nghiên cứu kỹ đặc điểm của thị trường bạn có thể lướt sóng mua bán trong một tháng nếu cái chu kỳ thị trường đó cái giai đoạn đó thị trường nó tốt còn nếu mình lướt sóng ở cái giai đoạn thị trường nó lình xình hoặc thị trường nó xấu á mình rất dễ mất tiền đó và mình có xác định được điểm cao nhất và thấp nhất của cổ phiếu mình muốn đầu tư chưa tức là khi mà mình muốn lướt sóng cổ phiếu nào đó mình phải xem nó mình phải phân tích nó xem là nó có lên được cái giai đoạn nào không nó đã cái chu kỳ của nó đi lên đi xuống như thế nào rồi mình có dự đoán được tiếp theo khi nó xuống lại và nó có lên được tiếp không đó rồi khối lượng giao dịch rồi giá gần đây rồi nó có ổn định hay không rồi tình hình kinh doanh của công ty có duy trì ổn định không trong cái giai đoạn thị trường tăng tình hình công ty sao có nguồn dòng tiền có nhiều không có lượng lượng cung cầu mua bán có lớn không đó mình phải có mình phải trả lời những câu hỏi đó ngoài ra ngoài ra có một cái cực kỳ quan trọng nữa là mình phải loại bỏ cảm xúc mình phải tuân thủ kỷ luật tuân thủ cái quy tắc bộ quy tắc đầu tư mà giúp cho mình hiệu quả à, mình phải có một cái bộ quy tắc đầu tư giúp cho mình hiệu quả và có lời và mình tuân thủ kỷ luật mình loại bỏ cảm xúc mình đầu tư thì mình có thể đầu tư ngắn hạn được nhưng hãy lưu ý là trong giai đoạn thị trường tăng nó là cái mấu chốt nó là cái mấu chốt là phải trong giai đoạn thị trường tăng thì có như vậy đủ các yếu tố như vậy thì mình mới có thể đầu tư ngắn hạn và mình uh, kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán rồi rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi làm sao để mình uh, có thể thắng được những tay to ha đúng không những người những cái tổ chức những cái quỹ gọi là big boy đấy và rất nhiều người vẫn thường tin rằng thị trường chứng khoán này chỉ dành cho những tay to thôi dành cho những dân chuyên nghiệp những người mà có nhiều thông tin nội bộ này có bộ máy phân tích kỹ càng bài bản nè đúng không và nhà đầu tư cá nhân thì thường chỉ có lỗ thôi chứ đừng nói đến chuyện đánh bại thị trường hay là có thể lợi nhuận vượt hơn được những tay to thì trong video này Hoàng sẽ chia sẻ cho bạn làm thế nào để mình chiến thắng những tay to điểm mạnh điểm yếu của họ là gì điểm mạnh điểm yếu của mình những nhà đầu tư cá nhân là gì à ok và sau cái video này bạn sẽ thấy mình sẽ rất may mắn khi mình là một nhà đầu tư cá nhân những tay to ở đây nhá Hoàn sẽ định nghĩa là những người mà ờ, không phải là những người mà là những cái quỹ đầu tư những cái khối đầu tư những cái tổ chức những cái khối tự doanh ở những công ty chứng khoán lớn và vốn của họ trên 100 tỷ nha vậy bạn có thắng được các tay to không thì để trả lời câu hỏi này mình phải xem gọi là tay to họ là ai ưu nhược điểm của họ là gì các quỹ đầu tư những cái khối đầu tư ở những công ty chứng khoán họ có một đội ngũ gọi là cực kỳ hùng hậu đúng không là CFA, MBA, thạc sĩ, tiến sĩ các thể loại đủ hết và mỗi một khi mà phân tích một số ngành rồi một số doanh nghiệp cụ thể rồi đánh giá vĩ mô, đánh giá vi mô rồi tính chuyên nghiệp của họ là cực kỳ cao đúng không? Mình không thể đọ lại được họ có thể lấy được dữ liệu từ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 xác định một cái cổ phiếu nằm trong cái mục tiêu đánh giá của họ thì họ có thể dễ dàng liên lạc với doanh nghiệp đặt lịch hẹn đại diện công ty rồi hỏi về chiến lược hỏi về tình hình kinh doanh hiện tại của công ty hỏi về rất nhiều yếu tố và hầu hết họ đều được chào đón hầu hết doanh nghiệp sẽ luôn chào đón những quỹ những cái công ty chứng khoán lớn đồ này nọ tới gọi là trao đổi làm việc tất nhiên vẫn có một trường hợp nhỏ gọi là những công ty họ không thích quỹ không thích những cái công ty đầu tư lắm nhưng mà cái đó rất là hiếm thường bạn có biết một điều chỉ trong vòng từ 1 đến 2 tuần là những cái tay to họ có gần như đầy đủ hết thông tin cập nhật mới nhất tất cả về doanh nghiệp trong khi chúng ta <laughs> sao chúng ta thì lọ mọ lọ mọ đúng không mình không thể nào gọi là làm được những cái điều đó họ có được cả thông tin gọi là ước tính thông tin lên báo thông chưa lên báo tân tật họ có hết họ có hết nhưng mình thì không có được những cái điều đó vậy tại sao họ lại bảo tại sao họ lại nói là mình chúng ta những nhà đầu tư nhỏ có khả năng chiến thắng tại vì thứ nhất là nếu mà bạn có cái chiến lược và cái triết lý đầu tư của bạn rõ ràng thứ hai là bạn có cái bộ quy tắc đầu tư mà hiệu quả phù hợp với thị trường thì là bạn sẽ có cơ hội chiến thắng à, vậy bây giờ điểm yếu của họ là gì họ có điểm mạnh đúng không điểm mạnh của họ là bài bản cập nhật thông tin nhanh phân tích đồ chữ dằn nhưng họ có điểm yếu và điểm yếu của họ là những cái rất là nguy hiểm nhưng rất may chúng ta không có đó điểm yếu của họ đầu tiên là gì thì uh, bạn biết chắc chắn là họ có nhiều tiền nhiều mối quan hệ đúng không nhưng mà điểm yếu lớn nhất của họ đó là đầu tiên số 1 là thanh khoản thanh khoản là sao thanh khoản là họ không thể dễ dàng mà mua bán cổ phiếu được họ không thể dễ dàng mua bán cổ phiếu được có những cổ phiếu họ sẽ gọi là họ sẽ phải giữ một khoảng thời gian gọi là không họ không thể có cái tính gọi là cơ động nhanh được giống như kiểu là mình thấy thị trường dịch corona một cái là mình bán cổ phiếu đi liền mình thu tiền ra liền mình ngồi im liền quỹ thì sao quỹ thì không thể nào ào ào ào bán được tại vì bán ra một phát nó sàn một cái là lỗ một mớ luôn phải túc tắc túc tắc túc tắc bán từ từ nhưng mà thị trường thì nó giảm nó giảm vù một phát là đỡ không nổi đó là cái thanh khoản mà cái mà gọi là các quỹ họ họ rất là đau đầu nhưng mà họ không thể làm gì khác mặc dù họ cơ cấu ra nhiều mã nhưng mà họ vẫn không thể nào giải quyết nhanh được khâu thanh khoản được <clears throat> còn một điều nữa tức là khi mà mình mình nhỏ đi mình có nhiều tiền thì mình có nhiều cơ hội mình có nhiều cơ hội mình có thể mua bán rất là nhanh đúng không thường á mỗi một cái mỗi một cái những cái quỹ đầu tư lớn đó, họ mua bán gọi là tối thiểu là phải khoảng 100 tỷ một phiên giao dịch họ có thể giải ngân vài tỷ là bình thường trừ khi họ mua bán thả thỏa thuận các thứ đúng không nên á những cái cổ phiếu mà đạt yêu cầu về thanh khoản nó quay quay lại có năm sáu chục cổ phiếu à đâu có nhiều đâu trong khi đó nếu mà mình gọi là nếu mà bạn để ý nhá những cái quỹ lớn cái cổ phiếu họ hay bị trùng nhau họ hay trùng nhau tại vì quay đi quay lại có nhiều đó thứ còn trong khi đó mình ngay cả mình có gọi là mình có 10 tỷ hay 20 tỷ thì mình mua vẫn dễ mình mua vẫn được rất nhiều và bạn nếu bạn không tin hoàn bạn có thể hỏi những người mà làm ở những quỹ đầu tư họ sẽ xác thực cái điều đó à rồi tất cả những cái gọi là quỹ đầu tư đó, những cái tay to họ phải gọi là một cách làm cái điều nữa đó là tính toán cái điểm thoái vốn cái exit point của họ họ phải gọi là gọi là lên kịch bản khi mà cổ phiếu trong giai đoạn giống như là hàng chia sẻ là có giai đoạn bình thường là giai đoạn tốt là giai đoạn xấu và ước tính gọi là với cái lượng cổ phiếu đó thì giảm bao nhiêu thời gian bán ra bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu thì sẽ không bị lỗ họ phải tính cả những cái điều đó luôn nhưng mà đôi khi gọi là tính như vậy gọi là người tính bằng trời tính ấy. nhiều cái tính như vậy nhưng mà nhiều thị trường nó xoay thay đổi nhanh quá hay là có dịch hay là có chiến tranh thương mại nó nó giảm ào một cái đỡ không nổi đỡ không nổi đó rồi uhm. vậy bây giờ cái điểm yếu số 2 là gì điểm yếu số 2 là cái quyền kiểm soát và cơ cấu danh mục của họ tiền của những tay to những quỹ đầu tư ấy, là họ cũng huy động thôi họ cũng huy động từ nhà đầu tư cá nhân rồi ủy thác hay là các hình thức khác và thường á vì cầm tiền của người khác và cầm tiền quy mô lớn nên là cần có quy trình thủ tục gọi là rất là chặt chẽ trong việc là đầu tư mã gì mã gì mã gì và phải tuân thủ những cái điều lệ cái quy định về tỷ trọng phân bổ tức là họ phải có là tỷ trọng phân bổ ngành nghề này rồi quy định về tỷ trọng tối đa trong một cổ phiếu là bao nhiêu tối thiểu là bao nhiêu tối đa trong cái ngành đó là bao nhiêu tối thiểu trong cái ngành đó là bao nhiêu rồi dàn trải phải dàn trải ra bao nhiêu ngành đó nó rất nhiều yếu tố ràng buộc nên gọi là chiến lược hay là cách đầu tư hay là style của người quản lý nhiều khi là bị kẹt không thể nào gọi là không thể nào thể hiện được không thể nào gọi là làm theo cái cách mà nhà đầu tư cá nhân vẫn hay làm được đó ví dụ ví dụ là nếu mà có, nếu mà quỹ mà mục tiêu là cổ phiếu đầu tư giá trị thì quản lý quỹ là sẽ không thể mua những cổ phiếu tăng trưởng được dù cổ phiếu tăng trưởng họ có thấy là ủ khả năng là sẽ lợi nhuận cao nhưng mà nguyên cái quỹ đó là cái đường đi của họ là đầu tư giá trị thì người quản lý quỹ vẫn bị buộc trong cái khung đó không thể làm khác được nếu mà mình là đầu tư cá nhân thì sao mình là đầu tư cá nhân thì mình thoải mái mình linh hoạt đúng không mình có thể thấy cái giai đoạn này đầu tư kiểu này là phù hợp giai đoạn này đầu tư cổ phiếu này là phù hợp mình dễ dàng mình linh hoạt mình lựa chọn các cái cơ hội đầu tư mà mình không bị ràng buộc gì hết mình lúc bạn có thể lúc bạn cơ cấu theo gọi là cổ phiếu tăng trưởng lúc thì bạn cơ cấu theo cổ phiếu giá trị không vấn đề gì cả ha không vấn đề gì cả tùy vào cái giai đoạn thị trường tùy vào cái thời điểm nào cổ phiếu nào nó đang ổn định thời điểm nào cổ phiếu nào nó đang phát triển mình có thể tìm và mình mua bán theo cái mục tiêu của mình điểm yếu số 3 của những tay to là gì đó là tính ổn định vốn trong dài hạn khi mà mình đầu tư chứng khoán mình sử dụng tiền mình tiết kiệm được đúng không số tiền này mình có thể coi nó là dài hạn vì mình không dùng đến nên là như vậy nha chứ bạn đừng đi vay nha đúng không hoàng có rất nhiều video nói về đừng đi vay khi mà mình đầu tư thì bây giờ mình dùng tiền tiết kiệm thì uh, có một cái thứ đặc biệt quan trọng trong chứng khoán đó là cái góc nhìn dài hạn của mình nếu mà mình đầu tư những cổ phiếu giống như cổ phiếu đầu ngành á những cổ phiếu mà vẫn gọi là vẫn tăng từ năm này sang năm khác thì có những gọi là có những người họ bảo đơn giản lắm mình chỉ mua thấy mình thấy cổ phiếu này tốt ví dụ cổ phiếu Vinamilk họ mua mấy năm trước họ để đó mấy năm sau họ thấy ủ vẫn tăng mấy chục phần trăm đó họ có cái gọi là có cái có thời gian một cái thứ cực kỳ quan trọng chứng khoán nếu mà mình là nhà đầu tư gọi là có ít có ít thời gian quan tâm đến danh mục mà mình có thời gian để giữ cổ phiếu thì nó là cái cực kỳ quan trọng nhưng mà cái điều đau khổ nhất của quỹ đó là mọi người thường nhìn vào lợi nhuận ngắn hạn của quỹ đầu tư đó lợi nhuận bình quân 5 năm có vẻ tốt nhưng mà lợi nhuận từ đầu năm đến giờ được bao nhiêu 6 tháng vừa qua được bao nhiêu đó và lợi nhuận mà không tốt một cái là họ rút vốn người ta rút vốn người ta bảo ôi quỹ này không được người ta rút người ta bỏ sang quỹ khác đó rồi à, thường á ngoại trừ các quỹ đóng thôi thì những cái quỹ bình thường nhà đầu tư có thể rút tiền bất kỳ lúc nào nên là nó cực kỳ nguy hiểm trong cái việc mà cơ cấu vốn lúc mà ví dụ như là thị trường xấu một cái nhà đầu tư lên quỹ bảo thôi bây giờ tôi muốn rút tiền tính tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu thì hiện tại đang lộ ừ rút luôn rút luôn là nếu mà thiếu tiền mặt là bắt buộc quỹ họ phải bán cổ phiếu ra họ chấp nhận lỗ họ phải bán cổ phiếu ra để họ trả lại tiền đó đâu có sung sướng gì đúng không rồi vậy bạn thấy đó quỹ tay to họ có những bất lợi về thanh khoản này về cơ chế quản lý này rồi về cái tính ổn định trong cái số tiền của họ nó dẫn đến cái kết quả đầu tư của họ bị dao động rất là nhiều nên họ rất khó để gọi là họ rất khó để tạo ra lợi nhuận cao bền vững trong dài hạn nhưng mình nhà đầu tư nhỏ thì mình có nhiều cơ hội mình có thể linh hoạt trong việc mua bán cổ phiếu mình có thể linh hoạt trong việc là cơ cấu tiền mình giữ đó hoặc là mình đơn giản mình chỉ việc chọn cổ phiếu đầu ngành mình giữ vài năm là mình cũng đã ok lắm rồi mình cũng đã có nếu mà mình đặt mục tiêu 15 20 phần trăm một năm thì đó hoàn toàn là bạn có thể làm được ha à. nếu mà ai đầu tư chứng khoán thì biết đu đỉnh là một thứ hết sức quen thuộc luôn gọi là mình leo đọt gọi là các loại đó gọi là mình giống như hình minh họa mà mấy con hươu mà ở trên cái thân cây ấy là mình đu đỉnh là mình bị giống vậy xong rồi nước cạn hết rồi mình xuống không được đó phân phối đỉnh nó là một cái hiện tượng phổ biến diễn ra ở cái giai đoạn cuối của một cái xu hướng tăng giá sau cái giai đoạn này cổ phiếu nó sẽ bước vào cái xu hướng giảm giá dài bất tận việc mình xác định được phân phối đỉnh sẽ giúp mình có thể chốt lời một cách hiệu quả và hợp lý đâm ra video này phải xem cực kỳ kỹ lưỡng và cẩn thận ok rồi trên thị trường chứng khoán mình chọn mua cổ phiếu là đã mất nhiều công rồi việc bán ra chốt lãi cũng là gọi là cái việc đau đầu của rất nhiều người tại vì sao tại vì bán rồi đôi khi mình kỳ vọng giá cổ phiếu tăng mình nắm giữ tiếp thì giá cổ phiếu nó giảm rồi đôi khi mình muốn bán ra mình vừa mới bán xong thì ngày hôm sau nó tăng tiếp và mình cũng tiếp tức là mình gọi là quay quay lại là mình lúc nào mình cũng thấy tiếp nên mình xác định cái thời điểm bán cổ phiếu hợp lý thì mình có một cái yếu tố mà bổ sung cho mình để ra được cái quyết định bán đó là xác định vùng phân phối đỉnh của cái cổ phiếu đó qua đó mình có thể chốt lời cách hiệu quả tối ưu hơn ha vậy bây giờ bạn có thể đặt ra câu hỏi thế nào là phân phối đỉnh video này là sẽ có hình minh họa có hình minh họa để mình xem cho nó dễ à mình không viết bài nhưng mình sẽ có hình minh họa và mình có thể pause video lại để nhìn cái hình đó cho nó kỹ lưỡng ok <coughs> phân phối đỉnh là hiện tượng diễn ra ra ở giai đoạn cuối của một xu hướng tăng giá nó là sự chuyển giao xu hướng từ uptrend sang downtrend à nhớ kỹ cái đó và sau thường á sau những cái nhịp tăng mạnh giá cổ phiếu nó sẽ bị chững lại một vài phiên hoặc một thời gian dài và đi kèm với cái khối lượng giao dịch tăng đột biến nghe kỹ nhé giá cổ phiếu bị chứng lại và đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột biến kết thúc cái giai đoạn này á thường nó sẽ bước vào xu hướng giảm giá hoặc là điều chỉnh giống như tên gọi của nó phân phối đỉnh nó xảy ra do một nhóm nhà đầu tư lớn thường có thể là quỹ hoặc tổ chức đầu tư phân phối cổ phiếu ra thị trường để họ thu lợi nhuận họ hoặc họ cơ cấu lại danh mục vì lý do gì đó thì mình không biết nhưng mà họ bán ra một lượng cổ phiếu cực kỳ lớn cực kỳ lớn và vì cái lượng cổ phiếu nó quá lớn nếu bán hết ngay trong một phiên giao dịch thì sẽ tạo ra một cái gọi là lượng cung đột biến và trong khi đó cái lực cầu trên thị trường á nó không hấp thụ đủ tức là có những cái cổ phiếu cái volume giao dịch hàng ngày nó chỉ có vậy thôi đổ ào một cái bao nhiêu cổ phiếu ra làm sao mà mua được không có ai mua giá sẽ đào xuống nên họ không bán được giá cao và vì vậy họ phải trải qua nhiều phiên để thị trường hấp thụ từ từ cái cổ phiếu đó đó là cái lý do khiến khối lượng giao dịch tăng cao trong nhiều phiên mà giá cổ phiếu không tăng bạn nghe kỹ khối lượng cổ phiếu giao dịch tăng cao khối lượng giao dịch tăng liên tục nhưng giá không tăng à, nghe kỹ cái này à. và đến khi mà cái khối lượng cổ phiếu nó phân phối gần hết rồi á lúc đó lực bán nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ dứt khoát hơn lúc này lực cầu lực mua cũng bắt đầu yếu đi và lúc sau đó giá nó bắt đầu rơi một cách không thường tiếc rơi một cách không thường tiếc phân phối đỉnh nó diễn ra ở cổ phiếu mà nó còn diễn ra ở rất nhiều những cái thị trường khác và ngoại tệ tất cả mọi thứ ok bây giờ là tới phần quan trọng này phần này sẽ có hình minh họa này. đó là dấu hiệu nhận biết phân phối đỉnh phân phối đỉnh nó có thể được phát hiện qua sự mâu thuẫn giữa giá và khối lượng cổ phiếu nghe kỹ nhé mình có thể phát hiện nó qua sự mâu thuẫn giữa giá và khối lượng cổ phiếu kèm theo tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật và khác với những cái điều chỉnh ở trong xu hướng tăng cái phân phối đỉnh nó đi kèm với khối lượng giao dịch cao đột biến điều chỉnh trong xu hướng tăng khác ở đây phân phối đỉnh nó luôn luôn đi kèm với cái khối lượng giao dịch cao đột biến khối lượng giao dịch khối lượng mua bán đó và đây cũng chính là thời điểm mà những cái người mà nắm giữ một khối lượng cổ phiếu lớn á, trước đó họ bán lại cho những người mua mới nên cái khối lượng giao dịch mới cao đột biến đó là cái lý do tại sao và cung cầu cân bằng cung cầu cân bằng cứ bán ra bên này bán ra bên này mua mua mua mua một hồi bên này mua hết nổi bên này vẫn bán tiếp à, hoặc là bên này mua hàng T3 về rồi cũng muốn bán ra để kỳ vọng nó tăng nhưng mà lực mua bên này không có nữa là nó giảm đó là lý do đó bây giờ bạn sẽ thấy một cái hình về phân phối đỉnh ha đó nó sẽ kiểu như thế này nhìn kỹ cái hình nó sẽ kiểu như thế này rồi tiếp ở cái vùng phân phối bên trên á thị trường xuất hiện nhiều tin tốt về cổ phiếu kích thích những cái người mới sẽ mua vào đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đơn là khi mà mình thấy một cái cổ phiếu nó tăng nó tăng nó tăng một khoảng rồi mà mình vẫn thấy tin tốt vẫn tiếp tục ra và mọi người vẫn kháo nhau trên diễn đàn forum vẫn đồn âm lên lúc đó vào chừng lúc đó lớn lên rất vào chừng và đó là cái thời điểm mà để cho những cái nhà đầu tư lớn họ chốt lời lực mua mạnh trên thị trường giúp họ thoát ra một cái lực lớn cổ phiếu ở ờ, mức giá cực kỳ cao họ thu lời vậy lúc đó những nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào mua vào và kỳ vọng thấy giá kỳ vọng gọi là tin tốt ra kỳ vọng là mua vào t cộng ba giá lên và khi họ mua vào t cộng ba họ trở thành những người bạn nhưng mà lúc đấy bên mua hết rồi đó một cái bên cạnh những dấu hiệu về giá cả hay tin tức thì những nhà đầu tư á, mình có thể sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật để nhận biết phân phối đỉnh qua các chỉ báo phân tích kỹ thuật có hai cái loại chỉ báo chính để mình có thể thử nghiệm à hoàng sẽ có hình ví dụ trong này hai chỉ báo chính thì mình có thể thử nghiệm là RSI và MACD ok rồi <clears throat> tiếp này tại cái vùng phân phối á trên biểu đồ kỹ thuật nó sẽ thường xuất hiện phân kỳ âm giữa giá cổ phiếu và chỉ báo kỹ thuật. Cụ thể là giá cổ phiếu nó sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ. Nghe kỹ nhé, giá cổ phiếu nó sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ. Nhưng mà các chỉ báo nó sẽ đi xuống trước. Tức là lúc đó các chỉ báo nó sẽ đi xuống trước. Nhưng mà giá cổ phiếu nó vẫn đi ngang. Và lúc đó volume giao dịch tăng. Ba yếu tố ha không cần viết bảo luôn cực kỳ dễ, dễ hiểu đó là ba yếu tố đầu tiên giá cổ phiếu giai đoạn này nó đi ngang nhưng mà các chỉ báo nó đã hướng xuống và khối lượng giao dịch tăng đột biến đó bạn phải nốt ba yếu tố này và mình sẽ mọi thứ mình phải gọi là tin bằng trải nghiệm của mình mình hãy kiểm chứng mình hãy kiểm chứng mình kiểm chứng càng nhiều mình sẽ biết mình sẽ biết lúc nào nó rơi phân phối đỉnh lúc nào nó là điều chỉnh dần dần mình mới rèn luyện được còn bây giờ mình đưa ra thật nhiều ví dụ như này nọ nhưng mà nếu mà mình cứ máy móc mình làm theo mình không có sự kiểm chứng không có sự nhạy bén thì mình cũng sẽ thất bại đó là cái lý do mà hàng không cần phải viết bài nó là như vậy ok cuối cái giai đoạn phân phối cổ phiếu nó thường xuất hiện phiên giao dịch khối lượng rất là khủng khiếp à, trong phiên này giá cổ phiếu giảm mạnh thanh khoản tăng đột biến do các nhà đầu tư lớn họ xả ra phút cuối cùng đó sau đó là nó bước vào xu hướng giảm rồi vậy tiếp phần số 3 hành động như thế nào mình sẽ hành động như thế nào khi mà mình phát hiện hay khi mình nghi ngờ một cổ phiếu nó có phân phối đỉnh khi mà mình xác định được phân phối đỉnh mình có thể bán ra để chốt lời đặc biệt là nếu cổ phiếu nghe kỹ nhá hoặc là lấy giấy bút ghi lại đặc biệt nếu cổ phiếu tăng mạnh mà thị trường liên tục xuất hiện thông tin tốt cổ phiếu tăng mạnh thị trường liên tục xuất hiện thông tin tốt và mình phải hết sức cẩn thận nếu mà mình muốn mua thêm cổ phiếu giai đoạn này vì hãy nhớ thị trường Việt Nam T3 là T cộng 3 3 ngày sau 3 ngày sau mỗi ngày giảm 7 phần trăm 73 là 21 phần trăm nhiều lắm đấy là ở gọi là hai sàn Hà Nội Hồ Chí Minh còn nếu mà ở sàn Upcom mỗi ngày giảm 15 phần trăm thì 3 ngày 15 15 30 45 phần trăm ha nhiều lắm rồi và vì trên thị trường chứng khoán không có gì là cái sự chính xác tuyệt đối hết nên mình phải có một cái lá bài an toàn nữa của mình đó là cơ cấu danh mục mình không bao giờ dồn hết trứng vào một giỏ mình luôn luôn phải chia tiền vào các cổ phiếu khác nhau để hạn chế cái rủi ro nếu mà mình nhận thấy phân phối mình có thể giảm bớt tỷ trọng vào cổ phiếu này để theo dõi tiếp mình không nhất thiết là mình bán hết mà mình giảm tỷ trọng đi khoảng 50 phần trăm hay 30 phần trăm thì cái này nó ở cái quy tắc đầu tư mà bạn có thể tìm ở cái link ở phần mô tả dưới video hoặc có cái buổi đào tạo về quy tắc đầu tư ha còn bây giờ phân phối đỉnh nếu mình nghi ngờ thì hành động đầu tiên mình có thể chia là quy tắc đầu tư của mình khi gặp phân phối đỉnh là bán 3 lần lần đầu tiên nghi ngờ bán 30 phần trăm lần thứ hai bước vào bán tiếp 30 phần trăm hoặc 50 50 nghi ngờ phát cắt luôn khi mà đã có lời đó là cái quy tắc tùy mình mình cảm thấy mình hợp với quy tắc nào thì mình làm cái quy tắc đó mình áp dụng quy tắc đó cho mình ok rồi thì đầu tiên là mình thấy dấu hiệu là mình phải có cái bước xử lý ngay khi có dấu hiệu diễn phân phối đỉnh diễn ra tiếp đến khi mà nó gọi là nó thành hình rồi á thì lúc này mình phải hành động thật nhanh mình bán toàn bộ cổ phiếu đó đi bây giờ tới phần minh họa sẽ có hình minh họa để mình xem rất dễ hiểu đó là một số minh họa mình sẽ minh họa một số về phân phối đỉnh đầu tiên là VN30 e tạo mô hình hai đỉnh ví dụ của e VN30 là hiện tượng phân phối đỉnh không chỉ xảy ra cho cổ phiếu mà còn xảy ra cho cả cái thị trường chung nữa tức là sau cái giai đoạn tăng từ đầu năm 2019 á chỉ số này nó giảm mạnh vào ngày 26 tháng 2 sau 3 phiên phân phối lần thứ nhất chỉ số này nó hồi phục nhưng mà nó không vượt qua được cái mức cũ là 930 điểm và sau đó khối lượng giao dịch nó cao hơn giai đoạn trước bạn hãy mở chart lại xem sau ngày 26 tháng 2 năm 2019 nó những ngày đó có phải là khối lượng giao dịch nó cao hơn không và sau cái phiên phân phối điển hình ngày 20 tháng 3 thì VN30 nó bước vào chuỗi giảm điểm hơn 90% về mốc À, hơn 9% chứ không phải 90% hơn 9% về mốc gọi là 850 điểm đó bây giờ mình sẽ thấy cái hình ở đây ha à, sẽ hiện cái hình minh họa ở chỗ này rồi bao lại để xem kỹ hình ok tiếp tiếp là một cái cổ phiếu tạo một cái phân phối đỉnh rất rõ nữa mà Hà sẽ không nêu tên đây chỉ đã đọc lại đó là cổ phiếu nào cổ phiếu XXXX đi ha tại vì trên sàn mình không có cổ phiếu nào XXX hết rồi cổ phiếu XXX tạo vùng phân phối thì giai đoạn từ ngày giai đoạn từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 cổ phiếu XXX tăng giá 70% ừ, tăng giá 70% khối lượng trung bình giao dịch 2,5 triệu đơn vị mỗi phiên 2,5 triệu đơn vị là tương đương với những cổ phiếu đầu ngành Vinamilk các thể loại là cứ cổ phiếu ga các thể loại là nó mới giao dịch cỡ đó nhưng mà phiên giao dịch ngày 16 tháng 3 năm 2017 cổ phiếu này cho dấu hiệu phân phối đầu tiên nó gọi là giảm mạnh trong khi khối lượng giao dịch tăng đột biến lên tới 5,6 triệu đơn vị giao dịch sau cái giai đoạn sau đó đó nó lình xình trong cái mức giá từ 118 đến 130 ngàn nhưng mà khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức cao hơn 7 triệu cao hơn 7 triệu và thậm chí có phiên nó khớp tới 10 triệu đơn vị thế là sau khi phân phối cổ phiếu này nó rơi một cách không thương tiếc nó rơi mất gần 50% chỉ trong một tháng và bao nhiêu người tham khóc gào thét bạn có thể nhìn thấy cái hình ở đây ha cái hình mô tả cái sự rơi của nó vùng phân phối của nó ở đây ok rồi tiếp là một cái cổ phiếu EE tiếp theo nó đảo chiều giảm giá sau một phiên hiện tượng phân phối nó là trong một phiên thường nó diễn ra cả thanh khoản thấp nó tăng trần hoặc giảm sàn lên và đặc biệt nhá nhá như nãy vừa là vừa mới nói cổ phiếu penny những cái cổ phiếu mà sản lúc com là những cổ phiếu mức độ rủi ro cực cao cực cực cực kỳ cao đối với cổ phiếu EE e này á mình chứng kiến cái phiên tăng trần của nó 10 lần chỉ trong vòng 3 tháng không có cái cổ phiếu bình thường nào tăng trần 10 lần trong vòng 3 tháng nó đi lên thì như thang bộ là tinh tinh tinh tinh tinh, tinh mỗi lần tăng trần tăng trần tăng trần đi xuống thì như thang máy luôn đó phiên ngày 6 tháng 9 năm 2018 cổ phiếu EE e e, nó mở cửa tại giá trần của nó là khoảng 26.100 mấy chục đồng đó sau đó nó bị bán mắt tạo nên một cây nến đỏ đảo ngược hoàn toàn tất cả mọi thứ và sau đó nó là cái chuỗi ngày giảm dài dài dài về 9 ngàn mấy trăm đồng vào ngày 1 tháng 10 năm 2018 à, đây là cái hình mà có thể xem cái hình minh họa cái đảo chiều của nó rồi vậy bài học rút ra cuối cùng bài học rút ra là gì mình cần phải hết sức lưu ý phân phối đỉnh những cái tín hiệu hòa đã chia sẻ rồi những cái dấu hiệu áp dụng những cái đường kia vào khi nào thì giá như thế nào đường nó như thế nào rồi volume giao dịch nó như thế nào rồi những cái hành động mình cần dùng như thế nào là đã nói hết rồi ha nhưng mình rất thể dễ bị nhầm lẫn với hiện tượng tích lũy tạo đáy của cổ phiếu nên mình cần phải kiểm tra kỹ cái khối lượng giao dịch trong cái vùng này nếu khối lượng giao dịch luôn duy, duy trì mức cao thì đó là phân phối đỉnh ngược lại nếu khối lượng giảm dần qua các phiên thì nó sẽ là tích lũy tạo đáy và hãy nhớ chỉ có một thứ chắc chắn là không có gì chắc chắn cả hãy kiểm chứng hãy nghiên cứu hãy đầu tư công sức tại vì tiền là của mình hãy tập trung đầu tư công sức ok bạn thấy clip này hay hãy comment thanh và giúp hoàng chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại